Xin chào các bạn đã quay trở lại channel của Viettech 88 và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để bật bàn phím ảo trên máy tính khi mà máy tính của chúng ta bị liệt nút hay là sử dụng emoji trên máy tính như ở trên điện thoại nha. Ok, chúng ta cùng bắt đầu video. Rồi mà để mở bàn phím ảo trên máy tính thì chúng ta đầu tiên sẽ chọn phần Windows và tìm chữ OSK là viết tắt của On Screen Keyword. Và mở nó lên. Và bàn phím của chúng ta đã mở lên được rồi. Ở đây thì chúng ta có thể gõ được tất cả các ký tự bằng tiếng Anh ở trên bàn phím này. nhưng mà để gõ sử dụng phím shift hay cancel thì các bạn hãy dí khoảng một giây vào đó thì nó sẽ hiện lên vậy ok vậy là xong một cách nha ở cách thứ hai này thì chúng ta sẽ sử dụng thanh tab 3 ấn chuột phải thanh tab 3 chúng ta chọn sâu touch keyboard button và ở đây thì chúng ta mở được nó luôn luôn ở trên tab 3 ví dụ như thế này hai bàn phím thì đều có thể sử dụng bằng cách gọi tiếng Anh hiện tại thì nó vẫn chưa hỗ trợ tiếng Việt như vậy và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mở emoji và những cái ký tự đặc biệt ở trên máy tính của chúng ta và chúng ta sẽ nhấn nút Windows cộng với cả nút chấm phẩy nhé ok và vậy là emoji của chúng ta đã mở ra rồi ở đây chúng ta có thể chọn các biểu tượng mặt cười các ký hiệu mà chúng ta hay dùng hàng ngày các biểu tượng đặc biệt như thế này hoặc là các phép toán ví dụ như là chia nhân châm như vậy và các ký tự đặc biệt trong số học và video hướng dẫn sử dụng bàn phím ảo cũng như emoji của mình đã kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy video hay và hấp dẫn thì các bạn đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.